có chiếm bao tiền cơ ba mấy triệu triệu cái gà ba triệu đi ừ. liên quan nhỉ mua cây bao mấy triệu làm cái đứng luôn này mời anh em bốc biết đàng hoàng đi đây anh ngày nay mang nắm tiền đi em vừa cắm xìa đâu về không cho móc két rồi mà là Úi giời, hôm nay em Bố đi gì cây với anh ấy Nó lấy cây gì? mấy cây uh... đôi nong nhá à? <coughs> thôi chưa anh 3 triệu 3 triệu còn 3 triệu đây này là 6 triệu thì vào 6 triệu 6 triệu còn 3 triệu Ủa 6 triệu 3 triệu rồi bấm cho nó phát nó sợ nhưng sao bấm anh nhỉ kinh anh, cầm bài em bấm thế nào một bạc nghe ông này ấy. bấm Dạ, mình tuổi gì Ê, ôi ôi dồi ôi mà đánh bằng điểm thật luôn cho mày nật bài bố mà đi cho xem đúng rồi tám điểm mới gì có phải ít đâu tám điểm mới sẽ con nữa mình nhìn. có gà thí ngoài không em năm triệu ờ, năm triệu lấy cái máu đi chơi Đợi, còn gà 4141 Đúng không anh? Anh vô Trường thế rực rỡ Em cầm kẹo Kẹo Giấy bạc Sao? Ừ. Anh 5 triệu Bỏ Bỏ Ý làm chị oà em chơi Em bỏ Ăn đi anh Nật lên Sợ 9 điểm kinh Thì cũng 9 nhỉ Dạ nào đấy Này Ba chị Đỏ thế nhỉ Nào Văn Thị không Ôi dồi, kinh rồi, em giận bác luôn rồi vừa đánh bác phạt làm 5 triệu thế thì gỡ làm sao được cho anh bốc này bốc đi chia anh đi 5 triệu bò bò 5 triệu bấm em 9 điểm bảy âm um, một hai ba làm tí 5 triệu nhỉ mười triệu em mười triệu ok đi 3 triệu 2 triệu và 3 triệu bố thôi bố 3 triệu bấm anh em bảo em chín bé à chín đen xì chín đen xì rất lắm tố nhìn nữa chín đen xì với ông trời nói đùa anh em mới nào thôi anh để em thở anh từ từ thôi nó đùa thỉnh thoảng anh em mình gạ nhau lít phát rồi anh chơi thế chết đi em chơi thôi mày năm triệu để cho ba tao chấp ba là thằng mày ấy chung mày thì canh đi rồi chơi thằng nào được được em chung 5 triệu người anh em chung anh 5 triệu thì rồi em nhận anh 20 triệu nhá đấy để đây tôi có trách nhiệm 2 triệu ngoài chung tôi 5 triệu nhá đánh trăm triệu đi đánh à, đánh hết chỗ này cũng được chưa mà bỏ mới chỉ là bắt đầu hết có cái gì đâu anh yêu wow đi 3 triệu thôi anh em luôn năm anh hết rồi anh hết rồi ừ, điểm em đi anh Ôi mình được đúng này đúng không nhỉ đâu em cứ lấy 10 triệu về còn đâu của anh đấy, 10 triệu anh đâu đấy hơn để anh 3 triệu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 thật Thừa 3 triệu thật Bốc anh em 20 triệu này gỡ ngay ngắn sau đi anh cái này à, chơi chơi rèn đi đừng chơi rồi kẹo nửa cắt nửa nửa gì đó nó mất vui à. rắn nào ông thì kẹo chắc ăn ông chơi cách nhiệt chứ tĩnh đi phải để người ta thở đi. đấy bỏ bỏ đi ba triệu 2 triệu và 10 triệu Yêu ơi Chơi Chơi một hai không, ba ông nào không ăn được thì chung nhau chưa năm sáu bảy tám chín mười tiền năm đầy đã to bảy điểm mẹ buông bảy điểm một cái ông cứ như này dạ mà nha không đánh thật tới không dọa đâu món này chơi 20 triệu ấy nhưng mà chung cân ừ đấy giờ ừ. thế này cứ anh anh anh đánh đánh phải đánh đánh đều bông anh em bông tôi đi rồi Nossa, um tirito. Bò không? Bò không? Ui giời ơi Địt còn mẹ mày 3, 4, 5, 6 Ê, sáu rồi Bò Không ai chắc đéo có điểm Cứ là một hai ba bốn năm sáu mùi tâm đường sàn dọi vào đó mời thấy thân xác tiếp tục không anh là 10 triệu đó ừ. 20 triệu em chung cái gì à, ừ. nắm rộng ừ. không có chung rồi anh đã sợ gì chứ ngon mà cắt đi rồi anh ơ ờ, cắt đi anh chỉ thì cắt đi thì. em chung 5 triệu nhá à, vâng anh tôi chung 5 triệu 9, 10 nữa thôi Ừ, này 13 triệu Bấm Bấm chín được 8 tuổi ăn hai chạy bạc quá là nha tiêu ở đồng tiêu rồi không cất cây trong nông thì mệt quá nhiều à. Là vì đã có Con này gà 3 triệu ấy ừ. Con này gà 3 triệu ấy gì à, con này là 10 triệu ấy mười triệu đúng không Tao sợ cho mày luôn rồi ừ. Bây giờ bố nói điểm <laughs> và rượu chào tất cả anh em đang xem video nhé thì cái video vừa rồi các bạn xem anh em mình diễn đấy mình đã sửa thì sang cái máy nó là cái dòng cao cấp hơn để hỗ trợ cho anh em đi chơi thì hiện nay mình có hai cái dòng sản phẩm nó là một con iPhone X và một con iPhone 11 hai cái dòng này ấy, thì mình đảm bảo với anh em này khi anh em đi chơi nó sẽ hỗ trợ cho anh em nó là tuyệt đối đấy anh em nhé con iPhone X này thì nó dưới đời con iPhone 11 con iPhone 11 này nó đời mới đời cao cấp nhất hiện nay Đấy, mình sẽ test cho anh em xem cả hai con để biết được cái độ hiệu quả của nó là như thế nào con iPhone này thì các bạn có thể chơi được tất cả các loại bài lá Việt Nam các bạn chơi thể loại gì cũng được đấy đây mình sẽ bật cái chế độ loa lên khi đi chơi anh em phải đeo tai nghe siêu nhỏ vào trong lỗ tai nó chỉ bằng cái hạt đỗ thôi và anh em tắt màn hình đi còn đây mình thử máy cho anh em thì mình sẽ bật chế độ loa lên để anh em nghe anh em biết được cái độ bắt bài nhanh và cái độ chuẩn xác của nó là như thế nào đấy thì anh em xem anh em sẽ hiểu đấy, khi anh em đặt bài này máy nó sẽ báo đấy anh em thấy chưa dọc ngang gì máy nó báo hết này xa gần gì máy nó cũng báo này đấy Đấy, máy báo mình bỏ đi bốn lá đây là mình đang chơi chế độ bỏ lá đi bài mình là bài lớn rất là nhiều chế độ chơi anh em có thể chơi chế độ báo nhà nào lớn nhất báo tất cả số tụ từ lớn đến bé Đấy, bài mình tám điểm là bài lớn nhất ok chưa nha Đấy, một ván chuẩn anh em này sang ván thứ hai này bốn lá này Đấy, anh em thấy máy báo bài rất là nhanh cái này thì anh em có thể chơi liêng bài cào binh sập sám tiến lên miền nam tiến lên miền bắc anh em chơi được hết anh em nhé đấy bài mình là 7 điểm 6 điểm là bài lớn nhất anh em biết chưa rất là hiệu quả con máy này thì những cái sân chơi nào của anh em nó ra vừa tầm tiền thì anh em đi dùng con máy này đấy còn những sân chơi nào của anh em đẳng cấp hẳn đấy thì anh em sẽ dùng con iPhone một tí mình sẽ tiếp cho anh em vì sao nó là đẳng cấp hẳn 4 này đấy. mình làm con hay mình làm cá gì mình đều giành chiến thắng anh em nhé Đấy, bài của mình 9 điểm là bài lớn nhất ok chưa anh em rất là chuẩn xác anh em nhé đấy giờ mình sẽ chơi một ván chế độ làm con cho anh em xem xong mình sẽ tiếp sang con iphone 11 anh em nhé đấy máy báo mình là bỏ đi 6 lá anh em này thì mình chỉ bỏ đi 4 thôi chia từ nhà này bài mình đây vẫn là bài lớn đấy thì mình làm con mình làm cái gì mình đều chơi được hết đấy bài của mình 9 điểm là bài lớn nhất ok chưa anh em rất là chuẩn xác anh em nhé đấy là cái chế độ làm con đấy, anh em chơi liêng ba cây bài cào binh sập sám tiếng miền nam tiếng miền bắc anh em đều chơi được hết đấy giờ mình sẽ test sang con iPhone 11 cho anh em xem để anh em biết được cái độ chuẩn xác của nó là như thế nào con iPhone 11 này thì con máy này thì mình không chê nó được một cái điểm gì anh em con này thì anh em mua được ba trò chơi giờ mình sẽ thử cho anh em chế độ trên liêng đấy giờ mình sẽ đánh liêng anh em nhé đây này con máy này mình sẽ bật chế độ loa ngoài lên để cho anh em nghe này rồi nó ngoài rồi anh em nhìn vào đây này con máy này vì sao nó là cao cấp anh em nhớ này cầm bài trên tay máy báo này đặt bài này di chuyển các chỗ anh em nhé đấy anh em thấy chưa báo bài rất là nhanh cầm bài trên tay máy báo này đấy anh em thấy chưa rất là hiệu quả nó ở cái chỗ đấy vì sao con máy này nó là máy cao cấp các bạn đặt bài chỗ nào nó cũng báo đấy anh em thấy chưa rất là hiệu quả anh em này đấy thì anh em đi chơi sân chơi nào của anh em ra tiền. mình khuyên anh em nên đầu tư con iPhone 11 này vì nó rất là hiệu quả nó ở cái chỗ đấy anh em chơi binh 6 lá binh 13 lá hay bài cào sâm nốc tiến lên miền Nam tiến lên miền Bắc ba cây anh em đều là hiệu quả thì mình khuyên anh em nếu anh em sân chơi của anh em nó ra tiền thì anh em nên đầu tư con iPhone 11 này nó hiệu quả hơn Đấy, anh em thấy chưa máy báo bài rất là nhanh khi các bạn đặt bài phát máy nó báo này bốc bài đi này đấy anh em thấy chưa máy báo mình bỏ đi năm lá này đấy bài mình đây là bài lớn nhất 9 điểm áp tổ ok chưa anh em đấy con máy này thì những cái sân chơi nào của anh em nó to nó ra tiền thì anh em nên đầu tư đấy mình khuyên anh em nên đầu tư con máy này vì nó rất là hiệu quả anh em nhé đấy anh em thấy chưa đặt bài trên bộ bài máy nó báo này đấy, đó mình bỏ đi hai ná này bài mình là bài lớn nhất này sáu về tám liêng ok chưa anh em đấy thì anh em chơi anh em nên đầu tư con máy này mình khuyên anh em nó là như thế thì anh em là cần cái sản phẩm gì anh em cứ alo cho mình đấy để mình tư vấn để anh em hiểu hơn chào tất cả anh em cảm ơn anh em đã xem video